cái một ruộng ớt chỉ thiên và ở đây với diện tích là uh, khoảng sấp xỉ là 300 mét vuông 300 mét vuông và uh, ớt này đã được thu trái là được thu một lần rồi và uh, đang trong giai đoạn uh, thu hoạch thì ờ, chúng tôi sẽ có một cái hướng dẫn các bạn để tưới ớt tưới phun ớt như thế nào để cho ớt uh, trái ra nhiều quả to đồng đều uh, chắc quả và hạn chế được những cái khô đồ quả cũng như là cái ừ, dụng cuống rồi thì thối cuống vân vân và sau đây chúng ta đến với một đến với chủ ruộng à, với bà Trinh là chủ ruộng bà Trinh là ông là vợ của ông Phạm Ngọc Phấn ở khu phố Hòa Đình phường Võ Cường thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh uhm, vâng thưa bà Trinh ạ sau đây chúng ta nhận xét một cái tổng quan về cái ớt này như nào bón cũng bón phân silic giờ đang cô đang chuẩn bị tưới cho ăn phân silic phân silic thì lá nó dày xanh đẹp quả bóng mượt nó kháng được sâu bệnh đỡ sâu bệnh hơn nhiều vâng đây chúng ta có thể nhìn thấy là quả nó xanh như này các bạn này xanh này đấy đây quả sai này toàn thấy quả là quả trong, Đấy. trong cái thời tiết uh, vừa rồi mà nắng rất to như mà nhiều ngày nắng dài nhưng mà ớt ừ, vẫn cứ là xanh tươi nhỉ? Vâng, vâng. là dùng phân dinh tích lá nó dày hơn, nó, nó chịu được nắng hơn, nó chịu được nhiệt hơn. Vâng, đây các bạn này. Đấy. Ừ. Ở đây thì tổng thể ừ, ruộng này thì bà đã ứng dụng bón nót này, bón như thế nào? Bón nót cho mỗi luống một cân phân xinic, vâng. một ba cân đầu trâu, mình nửa cân đạm hội cho một luống cho một luống à. thì ờ, tổng thể ở đây là có 6 luống à. Vâng. 6 luống như vậy là à, Sinic là sẽ vào khoảng 6 đến 7 cân à. đúng không à. thế và à, đầu trâu thì ờ, tổng cộng của nó vào khoảng à, tầm khoảng độ 2 gần 20 cân à. và đạm thì là khoảng 3 cân à. đấy là thế bón ờ, đấy là bón thúc thì bón nót thì mình bón thế nào bón nót cho cây ớt này là 25 cân vi sinh sông danh và trên ruộng này thì bà đã thực hiện ờ, tưới cái phân Sinic được mấy lần rồi ạ? Trên ruộng này tôi thực hiện tưới được 3 lần rồi, đang định bây giờ tưới lần nữa là lần thứ tư. Vâng, và mỗi một lần thì bà thực hiện như thế nào? Mỗi một lần là cho hai gói phân, phân silic với cả hai gói loại 300 g đúng vâng, không? hai gói loại 300 g với cả tưới mấy thêm mấy cân lân đầu trâu lân tổng hợp kia nữa. Vâng. Thế và hiện nay thì bà nhận xét là cái um, hoa quả của nó thế nào? Nhận xét là dùng phân Sinic này là lá nó dày hơn, xanh hơn, quả mượt hơn mà rất sai quả. Vâng. Thì nó rất là sai như này. À. Đấy. Chi chít luôn. Ừ. Mặc dù trong cái thời tiết à, của miền Bắc đang nắng nóng tới 40 độ, à. nhưng ở đây cái ruộng ớt này vẫn xanh tươi à. và không bị khô quả. À. Đấy, khô không bị khô quả nhé. Đây, ta có thể lùi lại một tí, tiến sâu vào trong ruộng để ta à. thấy là thấy chân bất kỳ một cây nào cũng sai. À. Tỷ lệ sai đồng đều như nhau. Và tình hình sâu bệnh ở đây thế nào? Nó dùng phân xí đích là nó cũng kháng sâu bệnh hơn đấy. Lá nó dày hơn nên nó cũng không bị sâu bệnh như là các phân bón khác. Ừ. Thế bà, bà đã phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở đây nhiều chưa? Dùng mấy lần thôi rồi bảo vệ cho, thuốc bệnh thôi. Con lá nó xanh đồng đều cả cùng với phân xí đích nữa thì nó cũng không bị sâu. Ừ, lá nó, dày xanh và đẹp. Vâng đây lá dày xanh các bạn này. Ừ không có biểu hiện là bị ờ, vàng lá hoặc là không có cái tình trạng bị ờ, mắt cua cũng như là cái ờ, hạn chế được những cái nhện muỗi rất là tốt à. đấy à, và tình trạng hoa thì thế nào trong khi quả chắt một lượt thì bà nhận xét là hoa thế nào quả ngắt một lượt hoa vẫn giờ vẫn đang đậu tiếp đây mà hoa rất to và đẹp hoa to đi hoa to là rất ừ. rất là đẹp ừ. tươi tươi lâu hoa rất to Đấy, quả thì tươi tình ừ. dài lắm các bạn ừ. Ở đây thì bà đã thu mấy lần rồi ạ? Thu quả mấy lần rồi Mới thu được một lượt đầu Một lượt thì thì được bao nhiêu cân trên 300 mét vuông này? này mới được 20 cân thôi À mới được hai chục cân Tức là mới thu bói được à. Ừ. 20 cân các bạn ạ Thế nhưng ruộng ớt này còn hứa hẹn rất nhiều bởi vì cái đơn, cái tỷ lệ nó sai uh, rất là sai sai và và quả nó to quả to quả ba thứ bất mà quả chín ra sao bất quả trong quả là chín thì nhưng ra ngoài đây nó mới ương ương chưa mới ương à chưa chín à dạ. không để ngắt quả chín dạ. Đây. đâu à đây chín trong đấy chín nhiều lắm ừ. mới hái hôm qua à bà bửa một quả ra xem bên trong ớt nó thế nào cấu cấu ở giữa ra cấu giữa củ dày mà ngon lắm đây các bạn này đấy cùi rất dày mà ớt này bà nhận xét về cái tỷ lệ cay nồng thế nào cay lắm đợt ờ, ăn ừ. thử quả xanh xanh đã cay rồi vâng rất là cay mà quả ớt đây các bạn này ớt chỉ thiên nhưng mà quả nó rất là to như này quả to và cái ờ, quả nó chắc quả các bạn ạ chắc quả, quả nó chắc này. nó dày nó ngon cùi nó dày này ít hạt ít hạt cũng rất là ngon và sau đây thì chúng ta đến với một quy trình hướng dẫn tưới phân xinic cho ớt trong giai đoạn đang thu hoạch vâng mời các bạn vâng ờ, thưa bạn bạn nhận xét về cái quả ớt này thế nào quả ớt này ấy là với với cả chỉ thiên này nhưng mà quả ớt này là nó rất là là, là, là thẳng quả nó không bị cong nhiều đấy đây các bạn đấy, đấy thứ hai là là nó rất mỡ quả đấy. đây các bạn nhìn này tất cả quả ớt đây khi chín là nó như thế này không bị cong queo như đây khác mà nó không bị không bị là <coughs> khô đầu quả hay là khô cuống cái cuống nó xanh cuống nó xanh nó dày nó xanh. Vâng. Đấy. dày mà quả ớt nó chắc này các bạn này chắc lịch luôn Giờ dạ, chắc lắm dạ, nó, chắc lịch không, chứ nó không, không bị không không ốp như cái nó không bị ốp như là cái cái khác bơ, bóp cái này vào là nó bị ờ, mềm mềm như đây cái này bóp là sao nó cứng lắm cho nên cái này chắc chắn rằng ớt này là rất là nặng ừ. cân như vậy thì ăn là sẽ rất là ngon vì nó đủ đủ đủ, đủ độ ngọt Vâng và sau đây thì mời các bạn đến với một quy trình là hướng dẫn tưới phân silic cho ớt trong giai đoạn à, đang thu quả. Vâng với một ruộng ớt mà sai chữ quả như thế này thì chúng tôi hướng dẫn chủ ruộng là <coughs> dùng hai túi phân Sinic loại 300g trong một lần tưới Và với NVK các bạn có thể dùng bất kỳ loại NVK nào cũng được nhé Thì các bạn dùng là khoảng độ 3 cân 3 cân NVK và hai túi phân Sinic để tưới cho 300 mét vuông này Và cái tỷ lệ nước ở đây thì các bạn phải cho làm sao để cho đủ cái tỷ lệ nước ở đây thì chúng tôi à, chỉ đạo dần dần là vâng một gáo này một cân thì cho là ba gáo ba gáo NPK và hai túi phân Silic pha ra với tỷ lệ là 240 lít nước tương đương với là mỗi một um, mỗi một luống như thế này là tương đương một gánh 40 lít đấy thì ở đây có 6 luống thì 6 424 là 240 để tưới cho đủ cái diện tích này và các bạn cũng có thể là nếu như ta không tưới được thì ta có thể phun trực tiếp lên quả thì nếu mà phun thì các bạn chỉ có phun silic thôi còn NPK thì các bạn phải tưới gốc và sau khi uh, cắt phân ra thì chúng ta ngâm thôi ngâm phân ngâm phân nước nước để ngâm phân pha hòa tan vào đỗ lúa ấy thì nón bay rồi như thế này và mỗi một cánh là tương đối là 40 lít và ở đây thì mỗi một cánh như này là chúng ta cho một ca ca phân một ca chia làm hai đấy ở đây thì các bạn có thể tưới theo nhiều hình thức một là các bạn có thể là tưới thấm là tưới vào rãnh khô thì tưới vào hai hàng cây mà không ẩm thì tưới vào giữa luống được vâng thì uh, miền bắc uh, nước ta là vừa tối qua vừa đêm qua có một trận mưa rất lớn cho nên là ở đây là độ ẩm của ruộng cũng khá là tốt rồi thì chúng tôi hướng dẫn là chủ ờ, chủ ruộng là chỉ tưới giữa thôi tưới giữa luống thôi không cần phải tưới hai bên nhưng nếu như trong thời tiết nắng nóng thì các bạn phải tưới cả hai mép này các bạn nhé và lúc đó thì các bạn phải tăng lượng nước lên đấy tăng gấp đôi lượng nước lên là làm lúc này là cứ mỗi một uh, à, 300 mét vuông thì các bạn phải cho là khoảng gần 500 lít nước đấy và cái phân silic túi 300 gram thì các bạn có thể pha loãng ra có thể pha tới vài trăm lít nước cũng một túi cũng được các bạn nhé đấy như thế này là cứ một cánh là cứ cho một một luống đấy. và nếu như các bạn à, có những cái hệ thống phun tốt có, có hệ thống phun hiện đại thì các bạn có thể nào à, Đạm thì ờ, NPK thì các bạn hòa ra tưới Còn silic thì các bạn hòa ra với tỷ lệ là một túi 300g à, Pha với tỷ lệ là từ 1 cho đến à, hai ba trăm lít nước để phun trực tiếp lên trực tiếp lên thân lên lá lên quả và riêng phần gốc thì các bạn cho đẫm đìa một chút đấy thì ở đây có rất nhiều cách tưới mình có thể ứng dụng là à, tưới như thế nào cho nó thuận tiện trên dụng của mình thì, thì các bạn làm cho nó uh, cho nó hiệu quả Đấy. và chúng ta chỉ cần tưới giống như thế này thôi thì nó đã ngấm, phân nó đã thẩm thấu uh, xuống ừ, gốc cây rồi và rễ của cây ớt thì nó ăn rất là nan rất là mạnh nó ăn nan cả ra xung quanh thì mình tưới như thế này thì nó không bị lãng phí phân sau khi hết một uh, một gánh rồi ta lại làm tiếp tục như như ban đầu làm tiếp một gánh thứ hai Vâng sau khi là tưới hết một luống rồi thì ta tiếp tục để sang gánh thứ hai để tưới luống thứ hai và ờ, cái ờ, pha phân thì cũng vẫn như vậy tức là một cái ca phân này là chúng ta pha làm hai thùng và hai thùng tương đương với 40 lít các bạn có thể pha loãng hơn cũng được nhé cô pha loãng hơn bằng nửa thôi tưới hai bên hàng cây vâng còn tưới các bạn để ý tưới thấp thấp thôi không không bảo vâng. khi tưới là mình ờ, tưới thấp xuống hả vâng. tưới thì các bạn chịu khó đây cúi người như thế này đấy đấy cúi người này các bạn chịu khó cúi người xuống tưới thấp vào giữa luống thì nó không vào quả còn nếu như mà tưới phân vào quả thì quả nó hay bị cháy hay bị lám quả thì nó sẽ hư hại quả các bạn nhé Đấy. Ở đây tỷ lệ sai rất là đồng đều các bạn ạ Và ớt như thế này thì sẽ báo hiệu cho các bạn là một vụ ớt bội thu Bởi vì cây còn rất xanh tốt Rất bền cây Và chúng ta xuống cái phần Đây xuống phần gốc để cho các bạn xem cảm nhận cái gốc của nó như nào nhé các bạn đây chúng ta có thể thấy là cái ờ, gốc của nó đây gốc của nó rất to ở đây là hàng cách hàng là trồng là hai là 40 cm vâng hàng cách hàng là 40 cm và cây cách cây cũng là 40 cm ạ đây. đây các bạn này Vâng, và thưa bà Trinh thì ở đây về tình hình sâu bệnh thì đã giảm được bao nhiêu lần uh, thuốc bảo vệ thực vật ạ? Nhờ dùng phân xin thì lá dày hơn, xanh mượt hơn thì nó, kháng được sâu bệnh hơn, đỡ được mấy lần thuốc bơm thuốc sâu ấy. À, đỡ được nhiều lần bơm thuốc trừ sâu các bạn nhé. Đấy, và ở đây có hiện tượng cây cây chết héo thì như nào ạ? Có bị không ạ? Không ạ. không. không bị. Vâng, ở đây hoàn toàn là không có cây chết héo và cũng không bị uh, không bị vàng lá nghẹt dễ lá lại dày quả lại nhiều đây cây nướng nào cũng xanh như này các bạn này nướng nào cũng xanh như này đấy, quả rất là đẹp đấy Vâng, video của chúng tôi sẽ kết thúc à, tại đây thì mọi những cái à, kỹ thuật về chăm sóc ớt thì các bạn hoặc là mua ớt thì các bạn hãy liên hệ với số điện thoại của bà Trinh, bà Nguyễn Thị Trinh ở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 và uh, mọi thắc mắc của các bạn chúng tôi sẽ giải đáp kịp thời cảm ơn các bạn đã xem video uh, xin chào và hẹn gặp lại